đó các bạn sau khi à, mình cho cá vào bể khoảng chừng uh, mấy tiếng đồng hồ thôi khoảng chừng hai ba tiếng đồng hồ sau là cá bắt đầu nó quen với bể thấy không các bạn đó, các bạn thấy nó bắt đầu nó bay nó bơi theo đàn á này, các bạn thấy không vậy đó mà còn sóc sóc sóc nước này không nằm ở dưới luôn kìa chết, chết quá tốn hết mười mấy ngàn rồi đó giỡn đâu rồi rồi sau khi các bạn thấy mình à, để cá vô đúng không vậy mà còn bị ấy nè các bạn để mình thử à, nó sống nó còn mình thấy rằng à, ở ngoài mình thấy là nó còn thở nhưng mà trong video các bạn các bạn không thấy được đâu ha à <laughs> vậy là vậy là vậy là nó ngủ hay là nó mệt hay gì các bạn rồi sau um, khi uh, à, 3 ngày 3 ngày thì mình thấy cái số lượng cá nó bơi thành đạn rất là đẹp Đó. các bạn thấy không số lượng cá bơi thành đạn nó còn đẹp và mình sẽ nếu có thời gian rảnh thời gian rảnh thì mình sẽ bắt thêm mình sẽ bắt thêm là khoảng chừng à, uh, 6 con 6 con à, uh, 6 con ông tiền ông tiền trắng thì bây giờ mình có hai rồi bắt thêm bốn thôi thì uh, con ba chục 34 đó có thêm 4 con nữa là 100 120 120 thì ờ, thì các bạn thấy không đó, bây giờ à, mình làm đúng mình làm đúng những gì ờ, các những anh em kinh nghiệm của mình những anh em trên mạng chỉ mình thì nước cá nó không bị thứ nhất là nó không bị sốc nhiệt à, thứ hai nó không bị chối nước à, các anh em thường hay là kêu là chối nước gì đó thì nó không còn bị gì cả đó nó không bị gì cả và cái điều quan trọng là cái lượng oxy cái lượng oxy trong bể đó, nó đâu có ai mà đo được cái nồng độ oxy chỉ có đo được là pH rồi TDS và chất lượng nước với uh, pH thôi chứ không có quan trọng về cái uh, nồng độ oxy có nhiều anh em thì uh, cái, tất cả những thứ như là pH rồi uh, TDS thì chuẩn hết nhưng mà cá vẫn cá vẫn chết thì carbon chất thì mình mua cái mặt nộ bao nhiêu á thì mình mới tính được cái lượng oxy trong đó bao nhiêu thì ở đây á ở đây tôi theo cái kinh nghiệm của tôi nha thì còn có những anh em có nhiều kinh nghiệm khác nhau thì nói như nói ra thì có những anh em sẽ cười chơi tôi cười tôi hoặc là uh, chửi tôi á thì cứ thẳng uh, cái kinh nghiệm của tôi bạn nghe được thì bạn nghe bạn nghe không được thì bạn bỏ qua thì thôi thì đây á thì mình có làm một cái uh, oxy đây oxy ở đây thì mình uh, mình nuôi nó là mình oxy ở đây mình thấy nó sủi nhiều nhưng mà thật chất ra là mình sợ nó nó bắn lên nó bắn lên nó lâu ngày nó nó nó, sẽ xét cái này à, lâu ngày nó sẽ xét cái này thì mất công mình phải sửa nữa thì mình làm như vậy đi mình làm như vậy thì nó sẽ mình mua cái này có 50 ngàn à mà mà có nhiều người nói thì thôi tháo ra mẹ luôn đi lỡ là tháo ra nhưng mà mình theo mình đó thì mình lỡ mua rồi mình lỡ mua rồi không lẽ mình bỏ mình bỏ xó đó cho cũng được cái này nó bằng thủy tinh nếu mà bỏ xó thì nó bể nó sẽ bị bể hư đó thì mình làm thêm một cái dòi nữa làm thêm cái dòi thì à, trong cái nhà mình trong mình trong cái nhà mình nó lúc nào à, những anh em chơi cá à, thường có hay có những cái dụng cụ này tại vì thời buổi này á thời buổi này là thời buổi à, dịch bệnh cho nên không đi đâu được đâu chỉ có những thứ đó để trong nhà thôi đó, các bạn mắc nối tiếp vô các bạn chia ra nếu mà các bạn chia ra các bạn không có cái đầu dặn đó cái đầu điều tiết dặn cái CO2 á dặn cái lượng oxy á thì nó sẽ không có ra được cái đầu đầu kia cái cái oxy nó sẽ không ra được đầu kia mà nó chỉ ra đầu này thôi đó nó chỉ ra đầu này thôi thì các bạn làm giống vậy á thì à, nó sẽ ok thôi nó ra đều nó ra đều như vậy nó sẽ nuôi được một số nó sẽ đủ đủ cái lượng oxy cho một cái bể như vậy và cá nó không bị nhát các bạn nó đòi ăn này các bạn thấy mình không chỉ khoảng khoảng có có ba ngày thôi có ba ngày thôi mà cá nó đã đòi ăn rồi các bạn đó mình đưa tới đây nè cái tay này mình đưa là đó nó thấy không đó. chỉ có ba ngày thôi là mình muốn mình huấn luyện cá nó nó như mình đèn thì mình chiếu sáng cho nó một ngày 6 à, tiếng tại vì ở đây mình có nuôi có có chơi cây nè đó đó bây giờ cây nữa nè hả mai mốt mình sẽ mua một số một số mà thêm một số uh, ờ, ráy một số ráy nữa nhưng ráy này là ở bên cái hồ bên kia cái ráy này hồ bên kia nó đưa qua nó bị úng bị thúi bị hư gì đó thì ở đây mình cũng không biết nhưng mà thấy mình thấy nó hồi phục nó sống lại nè các bạn chắc nó không có chết đâu nhưng mà à, mình đưa qua đây rồi sau đó một thời gian nữa mình sẽ mua một số ráy mình sẽ cắm đều đây Nó chưa đủ tại vì ờ, đang thời biển là dịch bệnh và cho nên anh em mình cũng ờ, chưa có đủ để ship cho mình đâu ha thì còn nào đủ đi thì mình sẽ thì mình ở đây mình chơi thêm ờ, lá chậu bà à, lá chậu bà đó. rồi ờ, nó cứ phát triển hoài các bạn phát triển hoài hoài luôn đó phát triển nữa nó đầy cái này luôn ha lá chậu bà các bạn thấy không mình chơi thêm lá chậu bà mình vẫn như vậy nó nó vẫn nó vẫn nó vẫn ưa nắng nó chứ nó không bị héo lá nha các bạn thấy cái đèn này nó nó vậy nhưng mà cái cái lượng nóng của nó đưa ra thì nó không có nóng quá nóng vừa thôi chứ nó không có nóng quá nó không phải nóng như cái đèn à, đèn hộp dịch đèn à, đèn tròn đó, vàng á thì cái đó thì nó nó nó không đúng phần này là đèn led đó đèn led là đèn led cũ mình tận dụng lại đó các bạn đó, mình chỉ có cái này thôi mua mua hai cái hai cái cạc fan thôi là đủ để là đủ để mà sử dụng một cái à, còn cái giá đỡ rồi mình chế giá đỡ cũng ăn ha chế giá đỡ thôi mình làm cái gì à, thời buổi mà mình làm cái gì tiết kiệm mà mình thấy nó đẹp thì mình làm thôi chứ à, làm cái bể mà giá nó tiền nó cao quá giá tiền nó cao quá thì đương ra mình nó ngán nó bị ngán mà thời buổi dịch bệnh mà các bạn hiểu đi thời buổi dịch bệnh mà nó bị ngán thì nó nó bị ngán thì nó hơi là khó chịu ha đó, có hai tháng trời rồi hai tháng trời mình không mua được cá luôn mình chỉ là ngắm cây thôi đó tôi um, mình lúc trước có những cái video trước mình đăng cho các bạn xem đó, là mình chỉ là ngắm cây với cá tàng hình thôi bây giờ thì mình nuôi thêm một số nữa nè đó, bây giờ chuẩn bị sẽ uh, trưa hoặc chiều à, trưa hoặc chiều nay thế nào cũng có cũng có thêm sáu à, đúng đúng đúng sáu em à, cá ông tiên trắng chơi à tại bữa hở mình đem tiền theo không đủ đó. bây giờ mình đem tiền theo đủ thì mình dứt bạn thấy không đó rất là đẹp rồi nó bơi hình này rất là đẹp bây giờ là mình sẽ cho ăn thì à, có người thì cho ăn trứng nước à, có người thì cho ăn lông quăng à, mình thì lúc nào mình cũng thủ trong trong nhà mình là uh, trùng quýt trùng các bạn thường thường hay là kêu bằng sâu đông lạnh hay là trùng quýt đông lạnh gì đó thì cái đó cái thấy tôi thấy cái đó là vừa sạch đó sạch thứ nhất là nó không để là cặn bẩn nè có có người thì mua thức ăn thái thức ăn thái viên nhỏ cho ăn thì mình thấy uh, ăn cái đó thì nó không cá nó không phát triển các bạn cá nó thấy nó thì cá nó cũng phát nó cũng ăn đó nhưng mà nếu mà nếu mà mình không không kiểm soát được đó, thì nó còn dư lại dư lại nó sẽ làm mau đục nước hơn còn cái thức ăn trùng quyết thì đưa vô là không hết đưa vô là hết bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem nha đây đây các bạn trên đây là các bạn thường hay kêu mình thường ở đây á mình kêu là trùng quyết đông lạnh nhưng mà ở các bạn có thể kêu bằng là sâu đỏ hoặc là gì thì tùy các bạn nha rồi đó các bạn thấy rõ thấy không nó nó bu nó ăn rất là chỉ có 3 ngày thôi chỉ có 3 ngày thôi là nó đã nó đã quen với cái môi trường mới và nó ăn bình thường thì ở đây mình à, đến đây với điều kiện là quá nhiều cá số lượng cá rất là nhiều cho nên là một ngày mình cho ăn hai cử đó, nếu mà nếu mà thường không không thương nó thì cho ăn một ngày một cử ngày một cử thì cái số lượng nó sẽ đói đói thì gây ra con này không ăn con kia nó ăn thì à, con này ăn nhiều con kia ít nó tùy theo các bạn tùy theo các bạn đó. nó lụm hết trơn không không con này nó rút một phát một hết trơn luôn đó. rồi còn những có những con này chưa chưa chưa bắt được mồi chưa bắt được mồi chưa lại đó có những con chưa bắt được mồi chưa lại thì à, mình cố gắng là mình ngày trăng hai cử nếu các bạn trăng một ngày hai cử thì cá nó mau lớn cá nó mau lớn thì cá nó mau lớn hơn nếu mình nhiều số lượng nhiều quá mình phải bắt buộc phải trăng nhiều trăng ngày hai cử thôi chứ số lượng ít quá các bạn cho ăn ít quá các bạn à, nghe những người à, nó nói là khi mà mình cho ăn thì mình đài cá mình nuôi cá mình đài cá thì nó sẽ giảm thiểu được số lượng chết đó còn có người à, như tôi nè tôi tôi cũng có trình có, có cũng có lúc tôi đài cá nè rồi cũng có lúc là đài cá thì cá nó không lớn cá nó không mập và cá nó nó không thể nào mà chống chọi được bệnh tật ví dụ như nó bị khi con người mình đi con người mà mình mình ăn ít quá thì khi mà mình bị ốm đau sổ mũi thì nó sẽ nặng hơn những người uh, những người ăn nhiều đủ chất không phải ăn nhiều mà ăn đủ nếu mình ăn ít thì nó không đủ được cái đề kháng để mà nuôi cơ thể à, khi mà cái người mà ăn đầy đủ á, thì họ khi bệnh sổ mũi này kia họ khỏi cần uống thuốc họ cũng qua được còn những bạn mà ăn ít thì cũng phải cần trợ giúp của thuốc giống như cá vậy đó khi mà nó nó nó nó, nó thiếu như vậy thì sẽ nó sẽ ăn nó sẽ cần trợ giúp mà mình thuốc mua thuốc mua những cái thuốc kháng sinh rồi này kia trong những dành cho cá cảnh đó mình mua thêm như vậy mình sẽ bị uh, nhiều tiền hơn còn có người ta nuôi ta nuôi nó trời tôi tôi cho nó ăn một ngày à, hai cử sáng cử chiều cử vậy mà con cá tôi nó sống khỏe luôn nó vừa lớn mà vừa mập mập mạp mà nó vừa khỏe mạnh sống cày cày trời lạnh cũng ăn mà trời nóng cũng ăn sao cũng ăn đó thì các bạn suy nghĩ vậy đi còn có người à, có những anh à, chuyên nghiệp chơi nhiều á thì họ nói là cá chỉ cần 3 ngày 3 ngày 3 ngày cho ăn lần thì tùy theo các bạn thôi chứ bây giờ mình không biết mình không biết là cái phương án nào nó sẽ tốt cho người nào tùy mình chỉ nói như vậy thôi nhưng mà các bạn tùy theo các bạn hay các bạn muốn tăng bao nhiêu thì tùy các bạn ờ, tùy theo sự tìm hiểu của các bạn chứ không thể nào mà một mình anh tôi một cái lời nói của tôi có thể làm lay lay chuyển cái suy nghĩ của bạn được ha và cũng giống như là cái một cái, cái bình chạy bàn chải đánh răng cái bàn chải đánh răng à, của tôi không thể nào bạn lấy bạn sử dụng được thì tùy của bạn bạn nuôi sao mà bạn thấy đẹp hoặc là bạn tự setup ví dụ như bạn tự set up một cái bể nào đó bạn cũng cũng cũng cũng tôi cũng làm cho bạn thấy à, tôi đã set up tôi làm vậy đó đơn giản bạn cũng có nghĩ nhà bạn cũng có lũa khu vực bạn sống cũng có lũa cũng có đá à, tại sao mình không sử dụng những cái lũa những cái đá đó họ ở nước ngoài họ đâu có nhập đâu họ cũng đi lụm đi lụm đồ tôi coi những cái kênh nước ngoài đó, họ cũng đi lụm đá nè họ cũng đi lụm những cái riêu ở trên núi nè ở đó họ cũng bỏ tiền ra họ đi họ đi tới những cái khu khu đó họ chạy xe tới à, những cái khu đó họ mua họ là lấy những cái riêu nè những cái cây về họ trồng chứ ở đâu mà có ở đâu mà có còn đá cũng vậy thì nếu mà đá mình không thích đá này mình xài đá khác tùy theo cái mỗi người mỗi có một cái cái thẩm mỹ riêng thẩm mỹ riêng thôi tôi khuyên tôi khuyên các bạn là như vậy thẩm mỹ riêng của mỗi người thôi không có ai là à, thẩm mỹ gì hết nhưng mà quan trọng cũng phải có những vật, vật liệu lọc máy, máy lọc này kia cái đó là điều quan trọng thiết yếu rồi nhưng mà về cái những cái bố cục layout này kia các bạn có thể tự lọc còn các bạn nếu các bạn dư giả về mặt tài chính của các bạn không có suy nghĩ thôi à, cái chuyện đó thì thôi để tôi đi mua cho chắc về làm cho nó mau nhưng mà vậy mà đâu có được cái sự à, đâu có được cái trải nghiệm cái trải nghiệm à, chờ đợi ngâm lũa cho nó ra nước rồi đổ bỏ rồi ngâm tiếp rồi đổ bỏ rồi ngâm tiếp rồi đổ bỏ ngâm tiếp các bạn đâu có đâu có được cái cái cái cái sự đó rồi à, các bạn đâu có ngồi cong lưng mà ngồi nó dán những cần cục đá rồi suy nghĩ rồi cưa đó rồi ghép các bạn đâu có suy nghĩ đâu có làm những chuyện đó rồi khi mà để vô rồi á thì nó bị uh, ờ, trồi lên rồi làm sao nói chung là đủ hết các kiểu hết đủ hết các kiểu rồi các bạn uh, đi lụm cây đi uh, nè như tôi là đi tôi đi hái cái uh, cái uh, cầu bà rồi uh, tôi lên về rồi uh, tôi trồng rồi uh, khi mà dịch tới thì tôi không có một con cá luôn đó. rồi trải qua nhiều như vậy mới sẽ vui hơn và sẽ mình sẽ nói chuyện với các bạn nhiều hơn đó mình quay lại những cái tình tiết đó cho các bạn xem à, cho vui cho cái kênh của tôi nó cái kênh của tôi nó nhiều đặc sắc hơn à, để thu hút ờ, để tương tác với các bạn nhiều hơn chứ đâu có làm gì đâu à. rồi sau khi uh, có những cái uh, tâm sự uh, về một chút về cái bể nho nhỏ này à, các bạn thấy vui á các bạn thấy hay các bạn vui á các bạn cho mình một cái đăng ký đi để ủng hộ mình à, cho mình thêm cái động lực để mình mỗi ngày mình thêm cái nhiều cái hay hay hơn ha, cho các bạn xem thay đổi hơn rồi um, rồi làm sao hơn những cái bể đẹp hơn những cái bể mà mình làm nó sẽ hay hơn đó rồi bye bye xin chào tạm biệt nha